tăng hai rồi tới tăng ba qua hôm sau tao ngủ chuồng gà tao hứa là từ đây tới chết tao sẽ không nhậu ly nào hết mày làm ơn chớ ngủ ghê tao làm vợ nó măng la tao dù anh em bằng hữu chơi thân nhưng lâu lâu hả nhậu một lần chứ uống hoài giờ tao nó đánh đâu có ai nhào vô mà can dòng xà bên nó chọi lia chia giờ tâm lý tao rối bời nhưng, nhưng lâu lâu hả nhậu một lần tao nó đánh đâu có ai nhào vô mà